cô xóa đi đoạn tình bắn sơ rồi lại trở vỡ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ mãi chìm đắm trong lầm lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ anh đến hóa ngu ngơ tình yêu đã mãi chìm đắm trong lầm lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ anh đến hóa ngu ngơ tình yêu đã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 rồi lại trở vỡ đứng giữa đời đại lục tan vỡ mãi chìm đắm trong lầm lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ anh đến hóa ngu ngơ tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu càng níu kéo giữ trời mây hằn lại sâu trong trái tim hao gầy giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra cuộc đời lắm vô thương sao đau thốn thương chỉ là nhói thêm một chút chỉ là nước mắt cứ sưng sưng tìm về ký ức cố xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại trở vác đứng giữa đời đại lục tan vỡ mãi chìm đắm trong lầm lỡ trái tim vẫn không chờ anh đến xóa đi đoạn tình ban sơ rồi lại trở vỡ đứng giữa đời đại lục tan vỡ mãi chìm đắm trong lầm lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ anh đến hóa ngu ngơ tình yêu đã phai mờ như hoa 穷穷。 cánh giữa đời đại lục tan vỡ mãi chim đắm trong lầm lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ anh đến hóa ngu ngơ tình yêu đã phai mờ như hoa nở không lại sâu trong trái tim hao gầy giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra cuộc đời lắm vô thường sao đợi chờ anh đến nắng giữa trời mây hằn lại sâu trong trái tim hao gầy giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể chúng ta là hai người dưng khác lạ buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra cuộc đời lắm vô thường sao cứ mãi cuộc đời lắm vô thường sao trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ anh cô xóa đi đoạn tình ban sơ rồi lại trở vỡ đứng giữa đời đại lộ tan vỡ mãi chim đắm trong lầm lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ anh đến hóa. 车。